trọng này Động động anh Tắm mắt tám mắt tám mắt Solo solo cá khủng luôn Trôi trôi trôi trôi trôi nha ơi Ủa. Ừ. chạy á chạy nó xuống tôi á cần này chạy xuống tôi á đặt luôn rồi thôi rồi bóc mũi nữa anh em nhìn chưa vàng ngay bóng hay bóng đóng bóng hay ui trăm trăm trăm anh em ơi à à à anh em nhìn chưa làm ngay đóng ngay đóng đóng đóng ngay ui trăm trăm trăm anh em ơi chạy em Hàng lô này đang trời mưa à, Cần à. Mất dại Ôi, chui chui chui chui chui chui em ơi à, ơi Ủa. Ừ anh em cá Úi dồi Đây mới là hàng các bác này Đây mới là hàng này Ủa trôi khỏe lắm Trôi khỏe lắm nhưng mà rất tiếc cần của tao phải hơn số này Rất tiếc cần của ai còn khỏe hơn Con này phải dòng lúc mới mới Ôi mệt đợt lâu lắm mới đóng cái hàng to đã quá con này nuôi thẳng là dễ mất anh em nhé nhưng mà nó không ngờ là <laughs> dây là dây dù lỗi chưa lỗi chưa mà không ngờ dây tao dây dù đúng không đất làm sao được một lúc là lỗi ngay mà anh em không là dây anh mày là dây dù đúng không em bom đấy chật nơ anh em giỏi đánh đánh hay chuối thế thì giống cái trôi này nó nó chỉ khỏe lúc đầu nó lôi về sau là lôi mãi nó oảng ngay yếu ngay không sao là, là yeah, được hàng đẹp này là vui rồi đỏ lắm mê là con bự bự anh em xem nhá đã thật nuôi chuối đã thật đấy bố là thở này hết hơi này là lên lên lên hết hơi rồi sướng quá này đẹp nhất trong ngày nha mày wow cái gì thế vậy cô cá cái gì thế vậy cảnh tượng đẹp nhất trong ngày hôm qua ạ đặt cá lên này nó gọi là siêu siêu bá đạo dạ mày sớm nhỉ đây em ra mồi ủ đánh lục ra dã dạ, man siêu bá đạo cái này là đóng thêm con nữa ba con đi <laughs> đẹp tuyệt vời những con uh, sọc đôi này rất cẩn thận anh em nha móc lưới từ từ nhẹ nhàng đấy ở từng lưỡi một am dãy ừ. cái gì mà dãy một am ra bà wow. con này đóng sâu lắm wow Trời. cái gì thế này thoát hai em dã man con này gầy quá gầy mà chúng tôi cũng bảo rõ hết gầy mấy béo là cũng thịt hết một em con này cái ra mình hơn này cảnh tượng đẹp nhất trong này hai em gầy mấy béo chúng tôi này ui rồi ui ui, ui rồi chạy vào hàng em ơi ui rồi ui rồi ui chạy vào hàng em ơi ui rồi chết chết mắc cực không ui mắc cực rồi nhau ui hai cần dòng ui ui, ui rồi ui rồi mày rồi mày rồi ui chắc chắc chắc chắp nhau rồi chắc cổ chắc cổ à rồi đau lắm rồi đau lắm còn đơn luôn đã đã đã quá wow tao nhớ chạy mười h của tao đấy ôi chưa này bốn tiếng ngồi giống đầu con anh em ạ à bốn tiếng hồ ra đâu con này chạy đâu con bốn tiếng hồ của em anh em ơi từ đến chín giờ giờ hơn một giờ hơn nữa chắc ôi kề quá kề quá Ủa, anh em ơi không có kịp gỡ cần kia ra để tí này nó gỡ rồi về về quá mắc mắc rồi anh em ơi 10 h của em anh em ơi Vậy cũng luôn cũng luôn Ôi chết tôi chưa bắn được tôi Phải dòng nó anh em nhé Rồi Tôi dẫy 10 h của tao ấy mày chạy không Cần ngoái tay luôn các bác ạ Đã thế à, Nhầm nhìn này Sợ sợ chưa Lần này em chắc chắn các bạn là nhất một phát tổng cái này lên bờ luôn quá nhà mực phê rồi bảo nhá anh em nhé hết là cũng nhất phải cái cần đơn ra xuống nó rơi rồi nhắm đi, mà nó vật sida đi là rất là, là may mắn vật xịn không bằng đâu vật xịn không bằng đâu quá à thôi thôi thôi nhá bây giờ khó xúc đây, ok thôi thôi thôi thôi anh đã bảo mày là thôi anh đã bảo mày là thôi rồi mà về chưa ui rồi rồi đánh rồi ui đẹp quá đẹp quá ui giời ơi anh em ơi ui da trời trời trời trời rồi ui trời ơi con cảm giác quá con này nhìn con này quá ui ui trời trời vừa dài nó dại thôi và to quá úi là trời ơi úi là úi dài ăn thử ăn thử ăn thử thử ăn thử kim thử kim úi đang đang đang đang đang đang đang đang Đến rồi à. À. Ừ, cháu mình cần, cần tay đóng này xuống thật khỏe quá Chạm, nó chạm, nó chạm Lên, lên, lên Càng giờ phải lên nó chặn này Ui là đàn qua nhà bạn Đúng rồi Đúng rồi Đúng rồi, đúng rồi Đóng đó anh em ơi Hàng cụ rồi, hàng cụ rồi ừ. Đúng rồi Đúng rồi Đúng à, rồi, đúng rồi con nha con này uh, phải cho xoài luôn Đấy. đã chưa anh em ơi rồi tuyệt vời tuyệt vời đó là đó là cho vào rồi ông kia hàng anh em ơi ui ông kia hàng hàng anh em ơi Ui rồi Wow Ui rồi ơi Đúng rồi, hàng khủng, hàng khủng rồi Ui rồi Mà nó cũng được Ui rồi, đan, đan, đan Đan, đan anh em ơi Đóng đan rồi chạy đâu Đóng đan, đan, đan mùi này có này có luôn anh em ạ ôi vào đây vào đây vào đây cân khỏe cân khỏe cân khỏe cắn liền cắn cắn ngay cân khỏe chặt quá chặt quá thoát chạy Ôi, con nhìn này mới chạy mới chạy <laughs> Nhìn thấy cần khỏe tắm màn rồi, rồi ta tắm mắt nhé Để nuôi con này vào vượt rồi Hôm nay không, không, không cần vượt to, không vượt bé Ui trời quá anh em ơi Ui wow, nghe lắm nha Này cả mỗi phần còn đi các bác ạ Sẵn đàn to quá anh em này này đã đã chưa các bác rồi về chưa à, lâu lắm này mới ờ, đóng lại em hàng chấm đèn, về quá các bạn rồi cá về chưa uh, coi thấy này sướng không dã man